Vâng, xin gửi lời chào, và chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em trên toàn lãnh thổ Việt Nam ngày hôm nay à, Chúc anh em luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống Công việc thì luôn thành công và tiến tới anh chị em nhé Ngày hôm nay thì xin chúc mừng anh em đã ăn được con đề 01 và trúng lô 46 anh chị em nhé sau khi có bảng kết quả sổ số, số mở thưởng vào lúc 6 giờ 30 phút chiều tối hàng ngày thì à, đội ngũ những người làm kênh soi cầu hội đồng soi cầu đã lên bio soi cầu chữ số dự đoán kết quả sổ số miền Bắc cho anh chị em tham khảo hàng ngày thì trước màn hình của chúng ta đây là cái bảng kết quả sổ số, miền Bắc mở thưởng ngày hôm nay ngày 25 tháng 8 2019 cụ thể như sau giải đặc biệt có bộ dạng là 97301 ngày hôm nay càng ba về chúng ta càng ba vào có bộ đề 01 chạm 01 và tổng 1 chúng ta ở số số miền Bắc mở thường ngày hôm nay còn về bảng lô ngày hôm nay thì đầu câm đầu câm vẫn rơi tiếp lại đầu năm anh chị em nhé Đặc biệt chú ý đến con 46 ngày hôm nay nổ hai nháy trong Zalo chúng ta may mắn ngày hôm nay đã ăn được con 46 anh chị em nhá, nhân hai cho anh chị em vào bờ ngày hôm nay tưng mừng rực rỡ. Còn 46 cho anh chị em vào bờ. Và trong đó thì à, Và trong đó thì đáng chú ý còn 46 ngày hôm nay cặp 4664 nổ ba nháy cho chúng ta đúng không ạ? 4664 nổ ba nháy cho chúng ta và con lô 2992 ngày hôm nay cũng ra cả cặp cho chúng ta quá tuyệt vời quá là đội từng bừng đúng không ạ Ok, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái video soi cầu chốt số dự đoán kết quả sổ số, hàng ngày. Thì sau đây thì à, xin mời anh chị em cùng mình quay trở lại video soi cầu chốt số của Hội đồng soi cầu anh chị em nhé. Trước màn hình của chúng ta đây là giao diện cũng như là logo của hội đồng sơ cầu XSMB Và đây là video sơ cầu dự đoán kết quả sổ số, số mới nhất của kênh soi cầu uh, kênh hội đồng soi cầu anh chị em nhé Anh chị em vào xem video nhớ ấn like, comment hoặc là đăng ký nhấn vào đăng ký anh chị em nhé nhấn nhấn vào cái đăng ký này đây à, anh em nhấn vào cái đăng ký này đây và bấm vào biểu tượng chuông hai lần để cập nhật những video cầu chốt số hàng ngày của hội đồng cầu anh chị em nhé sau đây thì à, mời anh chị em cùng mình xem qua điểm qua lại cái video soi cầu chốt số dự đoán kết quả sổ số, của kênh Hội đồng soi cầu anh chị em nhé thì video mình đăng tải tính đến thời điểm hiện tại đã có 1.216 lượt anh em vào xem và trong đó thì có rất là nhiều anh chị em đã ấn nút like ủng hộ kênh soi cầu à, kênh hội đồng soi cầu anh chị em nhé và trong đó thì rất là nhiều anh chị em đã để lại comment bình luận ở dưới phần là bình luận nhận xét là đây anh chị em nếu có ý kiến đóng góp cho kênh hội đồng sơ cầu thì có thể bình luận, comment ở trên phần này đây Và chúng tôi sẽ phản hồi và lưu tâm đến những ý kiến đóng góp của anh chị em hàng ngày anh chị em nhá anh em chị em nào quan tâm đến hội đồng soi cầu kinh mới của chúng tôi thì có thể bấm vào biểu tượng này đây biểu tượng à, đăng ký này đây để không bỏ lỡ những video soi cầu chốt số hàng ngày của hội đồng soi cầu chốt số cho anh chị em tham khảo hàng ngày anh chị em nhé anh chị em ấn vào và thấy cái biểu tượng chuông đây và ấn vào biểu tượng chuông hai lần để cập nhật những thông báo mới nhất của à, kênh hội đồng soi cầu anh chị em nhé và đây là video soi cầu dự đoán kết quả sổ số, số miền Bắc cho ngày 25 tháng 8 2019 dự đoán cho ngày hôm nay đúng không ạ? Thì ở trong video này chúng tôi có bắt cho anh chị em độc thủ 44, bách thủ 99 và xiên 2 thì có 99 74, xiên 3 74 9905. Đặc biệt bắt chạm không và chạm bảy lốt bộ kép bằng cho anh chị em tham khảo và dàn đề kết thì có 00 08 04 10 và 4774 0550 ngày hôm nay chúng ta quay trở lại cái bảng kết quả số số mở thưởng ngày hôm nay chúng ta ăn được con độc thủ 44 tưng mừng rực rỡ ở trong Zalo anh chị em nhá và 99 thì ạ à, độc thủ rất đáng tiếc chúng ta không thể chiến thắng được bạch thủ cũng như là xiên 2 xiên 3 anh chị em nhá và đặc biệt đặc biệt chú ý chúng ta ăn được chạm không anh chị em nhá ăn được chạm không ăn được chạm không và ra đề kết của chúng tôi tam số có à, 1-0 thì ngày hôm nay nó đánh trúng một không thì nó về không một anh chị em nha suýt chút nữa thì chúng ta ăn được à, dàn đề kết độc thủ đề anh chị em nha thì ở trong Zalo ngày hôm nay à, anh chị em tham khảo dàn đề tam số cũng ăn được còn không một trong đó anh chị em nhá Vâng, xin được chúc mừng anh chị em ở trong Zalo chiến thắng được rợ được ngày hôm nay. Còn Bách thủ 46 và dàn đề kết 8 số có con không một cửa trong đó. Chúc mừng anh chị em đã vào bờ ngày hôm nay. Còn ở trong Zalo ở trong uh, kênh của chúng ta cũng chiến thắng được rợ, rợ con độc thủ không 44 và chạm không anh chị em nhá. Ăn tưng mừng rực rỡ. Đúng không ạ? thì không dài dòng lên thiên nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần sơ cầu chốt số cho ngày 26 tháng 8 2019 anh chị em tham khảo nhá và anh chị em quan tâm những con số chuẩn chỉ và chính xác thì có thể kết bạn con số Zalo của chúng tôi đây số Zalo 033 88 600 72 là số Zalo chốt số VIP anh chị em nhá chốt số VIP anh chị em mà cần những con số chuẩn chỉ và chính xác nhất thì có thể kết bạn con số Zalo của chúng tôi đây 033 88 600 và 72 chốt là trúng anh chị em nhé. Thì à, ngày hôm nay chúng tôi sẽ à, xin đưa ra nhận xét và đưa ra những con số cho anh chị em tham khảo. Thì quay trở lại đây là cái bảng thống kê. Lô tô thì chúng ta sẽ cùng tìm kiếm những con uh, lô đẹp nhất cho ngày mai anh chém em nhé thì ngày mai theo uh, hội đồng soi cầu uh, thì nhận xét có cò cặp 0550 rất là đẹp cho ngày mai anh chị em nhé 0550 ngoài ra thì chúng ta sẽ tìm cặp đẹp hơn vâng Vâng, chúng tôi đã thấy cặp uh, lô rất đẹp cho ngày mai Cặp 5665 cho anh chị em vào ngày mai Anh chị em tham khảo vào ngày mai Cặp 5665 chúng tôi sẽ bắt lộc thủ và bạch thủ 5665 anh chị em nhé Và sau đây thì uh, chúng ta sẽ đi vào kiếm tìm kiếm luôn cặp xiên cho ngày mai uh, Thì như chúng tôi nhận định cặp 0550 ngày mai rất là tuyệt vời Nên là chúng tôi bắt luôn cặp xiên cho anh chị em Ghép xiên 5665 làm độc thủ và bạch thủ và xiên thì ghép vào cặp 0550 cho ngày mai anh chị em nhé. Vâng, chúng ta sẽ bắt con luôn độc thủ đề à, độc thủ lô 56 anh chị em nhé. Trên đây là những con số của Hội đồng sơ cầu đưa lên cho anh chị em tham khảo vào trong video này. Độc thủ 56, bạch thủ 65, xiên 2 chúng ta sẽ có 56 ghép 50 và xiên 3 sẽ là 5605 và 65 anh chị em nhé. Anh em quan tâm đến dàn đặc biệt thì có thể tham khảo chạm 56 và lót kép bằng cho ngày mai anh chị em nhé. Còn dàn kết của chúng tôi chặn 8 số thì ngày mai có 006688 4535 53 và 5775 anh chị em nhá. Anh chị em kết trùng máu thì có thể vào tiền. Điều mà chúng tôi luôn luôn nhắc nhở anh chị em những con số của kênh Hội đồng sơ cầu đưa lên cho anh chị em tham khảo. Dù có về hay không về, anh em kết thì chỉ nên vào nhẹ kiếm cà phê đá uh, bát phở hàng ngày thôi anh chị em nhá còn anh chị em muốn đánh to đánh lớn thì có thể kết bạn qua số zalo của chúng tôi 033 88 600 72 chốt là trúng anh chị em vào bờ an toàn anh chị em nhá Vâng, video mình đăng tải đến đây là kết thúc. Rất mong anh chị em vào xem video nhớ ấn like cộng đăng ký để không bỏ lỡ những video soi cầu tiếp theo của Hội đồng soi cầu và comment ý kiến đóng góp của anh chị em và những con số anh chị em cảm thấy kết, cảm thấy trùng máu, muốn chia sẻ thì có thể bình luận comment ở phần dưới phần mô tả và nhận xét anh chị em nhé.